chơi ba cây à à hay liêm hay liêm đi anh vâng liêm bật được hòa cái này nóng quá liêm à đến anh em chơi mới rồi ừ. chơi liêm tiền lấy được có đủ chơi không này? vâng vòng này đây chứ cần gì nhiều đâu mà bài đâu được lấy bài nhá lấy bài đi nhét chặt ví này ví đựng đầy tiền đây vẫn của bài hôm qua anh em mình chơi nhá. ví này đựng của anh đựng đầy tiền thoải mái luôn này chơi nhỉ qua wow, chú được bao nhiêu rồi gì nữa nay rút lại chưa à, ờ, hôm nay lỗi đi chơi đi chơi hết chỗ này thì nghỉ đây chứ nhà làm em chán làm em còn nhiều đi qua để chơi gao nhá để lấy thôi nhỉ gửi ra thăm thôi anh em chơi vui vẻ đi lần đầu chia lật luôn to này đi ok Cảm ơn tám đánh được rồi tao ăn hả ăn đi xem nhỉ ngay bắn đầu xíu đã rơi lên 200 này 200 đi không anh 200 bỏ đi 200 có thanh phát còn dài lắm ngồi đóng ga chú ơi các bạn ăn nhau về cuối chưa biết tiền chưa biết được đây đôi thế này thế mạnh cũ bị sổ nhỉ vào 200 nha anh nhỉ 200 kìa 200 to nhỉ 200 to quá nhỉ 200 thừa 300 Vậy anh hết đi đâu ấy? Em dọa vậy mà dọa vậy May chú không vào đấy Đấy chưa Áp nhỉ vào quả cũng gãy cay đấy nhỉ gãy cay gãy quả cứ mùi mùi mùi lên thôi chết sâu ấy coi cái vào hai không cười anh này cười ba trăm cười ba trăm cười ba trăm rồi cân đi chín điểm đỏ đi anh chín đen thì à chín đen thì, chín chưa ăn đi đây có 8 này nè đây nè còn anh em mới có ít 2 lít này 2 lít thừa lít cần chứa cái gì chẳng dạ, có tiền cần dạ, dạ, để anh ăn đâu em 5 điểm đi chơi gì à, à, tôi cắm cái đầu nhé tiền bọn em còn nhiều nó còn đủ chơi tiếp tục đi cửa hai cửa hai kìa cần rồi anh là gì vậy? Sáu điểm Rồi, ok Và đấy Cũng gọi là được nhẹ hai range như thế này hai lít thừa lít này thừa thêm lít cho khó chịu cần đi em bao nhiêu bảy điểm ừ gì bảy điểm ăn em sáu chết thì cần gì nữa chia hai người sáu điểm tự tin điểm tự tin rồi tiền đó. bao nhiêu nhỉ? Hà lít đi sửa thêm lít sửa thêm cái lít này sửa lại tay lên đi lít cân này sửa hai lít nhé vẫn cứ thừa thêm lít thừa thêm lít nữa cả căng nhỉ lít lại cũng thừa lít nhé thừa thêm hai lít nữa thừa thêm hai lít này đây lên cân đi đây bao nhiêu chín điểm chín ăn chặt chứ không gì nữa chín vơ tiền chứ không gì nữa trăm nhẹ caro gặp chín thì chịu chứ còn gì cửa lại đưa hai cửa căng nhiệt và hai là cân đúng không cửa một này cửa một nữa thừa một và một cửa hai luôn vào hai cửa một ừ. căng nghe nhỉ cân đi nó điểm nhé 8 điểm Đèn thế Hả? Em ăn được Ăn được Nên sẽ vậy thì ngon quá Toàn cứ dưới nước phải chịu Ngon quá, ngon quá Dưới nước thì chịu rồi Mày có mấy nước này bài đều có điểm tí thi đấu được hai nét là vậy luôn hết nhỉ xem điểm này chín điểm chín điểm lại em à? ừ. đùa thế nhở ăn được mấy ban đầu không ăn nhau để quấy này chứ tĩnh tiền vẫn còn nhiều vậy nhưng mà lên cân cân này à chán nhỉ bảy điểm bảy điểm lại ăn rồi ừ. Ờ. nên vậy ra đi kèo chứ nhỉ đi cắm cái rolex chứ vụ tôi khác vậy cô đạp đấy rồi là này đấy cân nhẹ ra xem bài thôi xem bài là bài đĩa lại ăn ừ. Bọc ăn nhỉ ăn đấy nhở có nhầm đấy là đây thừa thêm hai năm lép hai lép này thừa hai nữa hai thừa hai nữa thừa hai nữa này vâng là hai thừa ba luôn này vẫn thừa thêm hai căng với nhỉ thừa nhiều tết nhỉ căn đi rất tiền anh bao nhiêu chín chín chín em thắng rồi ừ yeah. mãi vừa qua có điểm đấy mùa trài quả tốt quá mùa trài tốt đấy Tổng ra ha Nào xuống đây đi cầm chưa mà Hai lít cái nhẹ Hai lít đấy à? Hai lít nhẹ hai lít này Rồi hai ăn hết rồi Sợ à? rồi Em chịu rồi Đây đã sợ rồi Này có 7 điểm nữa 7 điểm to rồi đấy đàn em bé mà thừa một và hai luôn này à, thừa ba luôn này đó tròn năm này cân này và dạ, điểm chán quá thế bây giờ sáu gì ạ sáu em hơn ừ, cắt đi về dạ, chán quá đã hết tiền đâu mà phải lo dạ. hết em bơm bơm ghê này cho được tôi mấy trăm tiền của chú bơm sang kẹt <laughs> bao rất nhẹ lên cho đi chín nhỉ ạ chín mấy chín triệu rồi đấy có tám rồi này 5 led rồi đây nhé 5 led là khó thế nhỉ cân đi một bài đấy tám điểm nữa tám điểm mà ừ, vậy là xuống mạnh đây nhé đang đọc đang đọc có khác thì dọn làm đi video đã video của đủ rồi về đây tin người yêu là cái gì nằm lên 5 này Đấy, thừa 5 luôn Thừa thêm 5 nữa Thừa 5 nữa à? Căng nhỉ, ván này có vẻ điểm tốt đấy Cân đi Cân rồi Cân rồi đúng không? Xét điểm nữa nè Liêng Liêng tới 5 Đây có 9 điểm gì chín chế rồi chết giờ